Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư tăng chúng con theo sự chỉ dạy trên sư phụ, sự cắt cử của đại tăng nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng kinh Phật để cầu bình an cho nhân dân Phật tử gần xa. Nguyện cho nhân dân Phật tử tham dự lễ cầu an hôm nay được giác ngộ Phật pháp, gia đình được hạnh phúc, của cải sung túc, gia đạo an khang thịnh vượng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 chi tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo chi tâm đảnh lễ thọ phương pháp giới thường trụ tam bảo chi tâm đan lễ thọ phương pháp giới thường trụ tam bảo lương xa nhiên pháp giới mong quên chư bình này hồi tân thiếu văn tùy sư kiên tường vân thanh đế vương ngân chư bình hiện toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát nam mô hương vân cái bồ ca đề ba đề tuần đa đa đa ma đề ca ca ta ta ca hồn ca ta ba hoa tỳ tuần đề ma đại đa ba đề ma đề ta an an ba ba ba ma đề a ba đa ba đa ma yêu đề a nam tô tân đề thiện chân nam điện ta đa thế ta đa ta ca đa đa đa đề tam được tam bất đa đa đa đề đa ta ba hát đi tăng tư ca đề ba đề ta đa đế ca ca nay tăng quang ca đế ta ba hoa ti tuân đế mát đây đà bát đi văn cha la văn cha viên đề trong tất cả thời thấy an lành nguyện ngồi tam bảo thượng gia ô lục hòa câu đào bồ đề trên sư phụ cùng chư tăng ni phật tử chùa ba vàng cùng công đức lễ phật Tùng kính của tất cả chúng con hồi hướng thịnh chư thiên thiên thần hộ pháp gia hộ cho tất cả bà con nhân dân Phật tử có duyên tùng kinh theo chương trình cầu an hôm nay và bà con nhân dân Phật tử du khách thập phương đầu xuân năm mới về chùa lễ Phật tu học đều được theo duyên giác ngộ biết sống phòng hộ đầy đủ siêng năng thao vác chăm làm việc thiền biết sống thăng bằng và điều hòa đồng quyền cho toàn thể gia quyền tăng trường phước tri luôn được tam bảo che chở lại nguyện hồi hướng phước lành tới hết thầy gia tiên cứu huyền nội ngoại tôn thân của các tín chú được phát sinh những duyên nương tựa tam bảo tu hành sớm được siêu thoát cầu an đầu năm con đừng có Deus. grande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 Quý Thầy hướng dẫn cho bà con nhân dân Phật tử tụng bài kinh thiết lập hạnh phúc gia đình để sự cầu nguyện của bà con theo sự giác ngộ hành trì theo lời Đức Phật dạy để cuộc sống gia đình của mình được tài sản sung túc, vợ chồng thuận hòa. Chúng ta biết sống yêu thương, có trách nhiệm với nhau và mọi sở cầu như ý, sở nguyện tùng tâm. Vậy nên bà con à, chúng ta à, siêng năng chăm chỉ tụng kinh theo video à, chúng ta có thể tụng kinh à, suốt cả năm cũng được nhé à, và ngày mai vào lúc 20 giờ quý thầy cũng sẽ tụng bài kinh để mãi bên nhau để cầu cho gia đình của quý bà con nhân dân Phật tử có duyên sống hạnh phúc với nhau trong đời này và nhiều đời về sau. Quý Thầy xin kính mời bà con nhân dân Phật tử cùng tham gia.